nếu có ý định sử dụng loại hạt này, bạn cần kiểm soát khẩu phần ăn để tránh tăng cân. Quả Việt Quất Cũng như các loại trái cây càng nhiều màu sắc thì càng có khả năng chống viêm. Việt Quất là loại quả sở hữu một lượng lớn hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp trung hòa các phản ứng viêm trong cơ thể. Cũng giống như hạnh nhân và các loại hạt khác,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 Điều này không có nghĩa là bạn nên lạm dụng các loại đồ uống trái cây. Ngoài chất béo bão hòa, đường là một trong những nguyên nhân chính gây viêm mãn tính. Khi chúng kết hợp với nhau, mức độ viêm nhiễm sẽ tăng cao. Do đó, kiểm soát lượng đường tiêu thụ và sử dụng các loại nước ép chứa glucose tự nhiên như nước lựu là việc làm rất quan trọng rau chân vịt, spinach. Cũng giống như trái cây và các loại rau nhiều màu như rau chân vịt, rất giàu polyphenol. Mọi người cần sử dụng loại rau này thường xuyên để tránh và giảm thiểu, tiểu mức độ nghiêm trọng của việc viêm nhiễm. Bạn có thể chế biến chúng kèm với các loại thực phẩm khác để vừa dễ tiêu thụ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 Theo Marisa Moore, chuyên gia y khoa kiêm người phát ngôn của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho biết, chúng là nguồn thức ăn chính của lợi khuẩn trong đường ruột. Prebiotic có khả năng được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm khác nhau, nhưng nguồn cung cấp tốt nhất là măng tây hoặc tỏi tây. Các loại thực phẩm này không chỉ giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm mà còn duy trì sức khỏe của lợi khuẩn trong đường ruột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 Hôm nay, AT Consul, Consul Tunil tạm dừng nơi đây.